bạn đã quay trở lại với Lên Đô Thị. Nói đến thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh thì không thể không nhắc đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Đứng từ góc độ thị trường bất động sản, không nhà đầu tư nào có thể phủ nhận vai trò của Phú Mỹ Hưng đối với thị trường khu vực Việt Nam nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Sự hình thành khu đô thị này đã và đang kéo nhiều dự án bất động sản tề tụ về đây. Các khu lân cận cũng phát triển ăn theo. Có thể thấy rõ nhất là từ gần 20 năm nay,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 ngay từ khi bắt đầu. 10 người thì có tới 9 người lắc đầu ngao ngán về quyết định xây dựng khu đô thị từ vùng đất đầm lầy hoang sơ, với cơ sở hạ tầng là con số 0. Thậm chí ngay với một số người tham gia dự án cũng nhiều hoài nghi. Trước đó, trong quá trình tìm nhà đầu tư cho đề án phát triển khu phía Nam, có đến 4 đối tác nước ngoài đã ký biên bản. Nhưng khi cử các chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia về pháp luật sang thẩm định thì đều lắc đầu hoặc chần chờ không triển khai. Bởi bên cạnh những trở ngại của một ý tưởng không tưởng, biến đầm lầy thành đô thị. Thì thời điểm đó, các chính sách cũng như cơ chế, hành lang pháp lý liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài, đất đai chưa hoàn chỉnh và còn nhiều vướng mắc. Đúc kết lại sau 27 năm phát triển, có thể thấy yếu tố tạo nên thành công của khu đô thị Phú Mỹ Hưng phải kể tới đầu tiên chính là tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư. Dù gặp phải nhiều thách thức trong thời kỳ đầu quá trình đổi mới, nhưng với tầm nhìn xa trông rộng, Quyết tâm làm bằng được của chủ đầu tư đã tạo nên một khu đô thị Phú Mỹ Hưng hiện đại như ngày hôm nay. Nhận xét về quy hoạch tổng thể khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nhiều chuyên gia đánh giá bản quy hoạch này không những đạt các chuẩn mực quốc tế về cư trú, văn hóa, giáo dục, giải trí, các tiện ích công cộng và môi trường, mà điều quan trọng là giữ được sự hài hòa với thiên nhiên, bảo tồn và tôn tạo giá trị của vùng đất Nam Bộ. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng có 8 tiểu khu chức năng, gồm 3 khu dịch vụ và 5 khu dân cư nhà ở hỗn hợp. Mỗi khu chức năng được quy hoạch, phát triển trong mối tương quan với vị trí, đặc điểm khu vực, đồng thời thể hiện sự sáng tạo giữa không gian kiến trúc hài hòa với thiên nhiên, giữa chức năng công trình thương mại, nhà ở với không gian công cộng làm nơi kết nối cộng đồng. 8 tiểu khu tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng bao gồm 1 khu thương mại tài chính quốc tế, mang đặc điểm kiến trúc phố Cao Bay ở Hồng Kông. Khu thương mại tài chính quốc tế là tâm điểm của khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Sự phát triển của khu này đã và đang thu hút nhiều tập đoàn, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến xây trụ sở, mở văn phòng. Đặc biệt, kể từ năm 2008, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn đi vào hoạt động, tạo nên diện mạo năng động cho khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đáp ứng nhu cầu xúc tiến thương mại, MICE, giải trí trong nước cũng như quốc tế. 2. Hooser Crescent Mô phỏng theo vịnh Singapore, Hooser Crescent có nhiều kiến trúc độc đáo, ấn tượng như cầu đi bộ trên cao, Skyride, phố đi bộ ven hồ dài 700m hay cầu đi bộ ánh sao, Starlight Ride là trung tâm của cộng đồng, gồm chức năng mua sắm, giải trí, tòa nhà cho thuê. Khu The Crescent có mặt bằng rộng rãi để tổ chức sự kiện trong các dịp lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, và đã trở thành một công trình mang tính biểu tượng cộng đồng cao. Hiện công trình Crescent Hub thuộc giai đoạn 2 của Crescent Mall đang được triển khai và dự kiến đi vào hoạt động sẽ cung cấp cho thị trường 50.000 m2 sản thương mại bán lẻ, văn phòng. 3. Khu kênh đào Mô phỏng theo khu kênh đào của Mỹ, khu kênh đào tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng mang phong cách hiện đại, năng động bởi kiến trúc của các tòa nhà căn hộ cao cấp như Garden Cow, Garden Plaza, The Panorama. Khu canh đào được kết nối với khu The Crescent bằng cầu ánh sao lung linh, tạo thành phố đi bộ, mua sắm, thưởng hoãn cảnh quan dài khoảng 1,5 km tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. 4. Khu y tế điều dưỡng được quy hoạch để phục vụ nhu cầu về y tế, chăm sóc sức khỏe của cư dân đô thị. Ngoài ra, tại đây cũng có khu thể thao giải trí gồm sân tổng gôn Nam Sài Gòn, hồ bơi, sân quần vợt, 5. Khu cảnh đồi Khu cảnh đồi được đưa vào sử dụng lần đầu tiên tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng với nhiều loại hình dịch vụ, tiện ích về giáo dục, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, ngân hàng, dịch vụ dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh và đường Nguyễn Đức Cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt và các giao dịch hàng ngày của cư dân. Đây cũng là nơi tọa lạc của hai trường đại học danh tiếng của thành phố Hồ Chí Minh là trường quốc tế Nam Sài Gòn và trường Đinh Thiện Lý 6. khu Nam Viên Giống như một ốc đảo được bao bọc bởi sông nước. Khu Nam Viên có mật độ xây dựng thấp vì có nhiều công viên rộng lớn với diện tích từ 9.800m2 đến 20.000m2, tạo nên không gian tiện ích phục vụ cộng đồng. Đây là nơi có các biệt thự đẳng cấp như biệt thự lâu đài Trì, biệt thự Phú Mỹ, Mỹ Văn, Nam Viên trong vài năm tới. Đây là khu vực trọng điểm được công ty Phú Mỹ Hưng ưu tiên đầu tư, như cải tạo toàn bộ cảnh quan, phát triển các khu căn hộ dọc đại lộ Nguyễn Lương Bằng để hoàn thiện trục đường danh thương kết nối trực tiếp qua khu M, C và CR. Tại đây có nhiều trường quốc tế như trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Bắc, Canada và các trường học trong nước như Nam Sài Gòn, Lê Văn Tám. 7. Khu văn hóa giải trí Quy hoạch ở đây chủ yếu là các khu nhà phố, khu căn hộ, Khu căn hộ Sky Garden với trên 3.100 căn hộ được triển khai trong 3 giai đoạn. Sky Garden 1 và 2, 3 đã hoàn thiện được ví như một thành phố thu nhỏ với đầy đủ các tiện ích ngay ngưỡng cửa cho cư dân tạo nên không gian sống tiện ích và năng động. Ngoài ra, đây là khu vực có hệ thống cửa hàng, dịch vụ tiện ích và giải trí rất nhộn nhịp với đa dạng phong cách dành cho cư dân đa quốc tịch. 8. Khu Midtown là khu kinh doanh trung tâm được xây dựng dọc theo đại lộ thương mại Nguyễn Lương Bằng, nằm giữa hai khu Nam Viên và khu thương mại tài chính quốc tế. Khu Midtown được sử dụng đa hợp, với vị trí đẹp tạo nên nhiều thuận lợi cho việc phát triển các dịch vụ kinh doanh, thương mại, dân cư. Ngoài khu biệt thự, căn hộ cao cấp Waterfront đang cho thuê tại đây. Năm 2018, công ty Phú Mỹ Hưng đã liên doanh cùng các đối tác Nhật Bản triển khai khu phức hợp Phú Mỹ Hưng Midtown Đấy là dự án tạo dấu ấn cho khu mở với điểm nhấn là công viên hoa anh đào đầu tiên tại Việt Nam, Sakura Park. Tuy quy hoạch được đánh giá là yếu tố cốt lõi để đảm bảo sự thành công của một khu đô thị, nhưng xét trong dài hạn thì việc quản lý thực hiện quy hoạch đó còn quan trọng hơn. Phân tích sâu hơn về sự thành công của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, các chuyên gia nhận định đây là hình mẫu về một đơn vị phát triển khu đô thị đã làm tốt quy trình 6 bước. Đầu tư, quy hoạch, hạ tầng, thiết kế, xây dựng, quản lý. Để đạt được 6 thống nhất này, công ty Phú Mỹ Hưng đã tuân thủ chặt chẽ các tiêu chí và chuẩn mực theo quy hoạch tổng thể đô thị đã được phê duyệt, hướng tới sự đồng bộ, làm nền tảng cho tiêu chí phát triển bền vững. Đầu tiên phải kể đến đại lộ Nguyễn Văn Linh, con đường huyết mạch dài 17,8 km, lộ giới 120 m có 10 làn xe, kết nối với hệ thống giao thông của thành phố tạo sự thuận tiện trong việc di chuyển qua quận 4, 5, 8 và huyện Bình Chánh. Dọc tuyến đường hơn 40 cây cầu lớn, nhỏ được xây dựng. Nhiều chuyên gia nhận xét, con đường này đã làm sống lại khu đất 2.600 hecta, trở thành tuyến giao thông huyết mạch trung chuyển hàng hóa từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và ngược lại, tạo động lực thúc đẩy phát triển khu kinh tế phía Nam nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Đặc biệt, trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, đất dự phòng để phát triển hệ thống giao thông tương lai như metro cũng đã được tính toán bố trí sẵn. Nhờ đó, đô thị này còn rất nhiều hướng để phát triển, kết nối giao thông hiện đại đáp ứng về giao thông trong tương lai sau hàng chục năm nữa. Riêng về nội thị, mạng giao thông trong Phú Mỹ Hưng được quy hoạch đồng bộ, theo dạng bàn cờ, không có đường hẻm, vỉa hè thông thoáng. Nhìn lại 27 năm đầu tư xây dựng Phú Mỹ Hưng, có thể thấy rõ khu đô thị được triển khai bám sát quy hoạch ban đầu. Không tối đa diện tích xây dựng mà vẫn chú trọng đầu tư xây dựng cho không gian sống. Ví dụ, thời điểm năm 2008-2011, kinh tế nói chung và bất động sản nói riêng trầm lắng. Phú Mỹ Hưng vẫn nỗ lực hoàn thiện khu The Crescent nhằm hoàn chỉnh chức năng dịch vụ, khu đô thị, giữ cam kết với cư dân. Tỷ lệ không gian xanh tại Phú Mỹ Hưng hiện nay đạt bình quân 8,9 m2 trên người, dù quỹ đất vàng ngày càng hạn hẹp và đắt giá, nhưng chủ đầu tư này vẫn dành hầu hết các quỹ đất đẹp ưu tiên cho phát triển trường học, không gian cộng đồng. Đây không phải là điều dễ dàng bởi trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Việc giữ vững định hướng phát triển ban đầu là một bài toán không chỉ đòi hỏi về tài chính, năng lực, mà hơn hết là cái tâm của chủ đầu tư. Trải qua 27 năm xây dựng và phát triển, có thể thấy Phú Mỹ Hưng không phải là khu đô thị tĩnh mà nằm trong dòng chảy phát triển bền vững cùng khu phía Nam thành phố Hồ Chí Minh, mang diện mạo của một khu đô thị hiện đại. Phú Mỹ Hưng trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, khoa học, văn hóa, giáo dục, cư trú, giải trí, hỗ trợ nội thành cũng như khu phía Nam, Đông Nam thành phố phát triển. Ngay từ đầu chủ đầu tư đã đón bắt đúng xu hướng của tương lai, một xu hướng tương tác cộng hưởng giữa các yếu tố, cơ sở vật chất, không gian sống, thị trường, văn hóa, giao lưu hội nhập quốc tế và quản lý vận hành. Từ đây, khái niệm phát triển đô thị bền vững, nhà ở thay đổi trên diện rộng, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, Phú Mỹ Hưng được xem như một trong những công trình tiêu biểu của thành phố trong quá trình hội nhập. Và trong tương lai, khu đô thị sẽ vẫn là một biểu tượng của nơi đây đúng không các bạn? Video của Lên Đô Thị hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Đây chính là động lực để chúng tôi ngày một hoàn thiện hơn nữa về nội dung kênh. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.